Gia đình có hạnh phúc hay không, chỉ cần nhìn vào điều này thì sẽ rõ. Gia đình hạnh phúc là điều mà ai cũng hằng mơ ước. Nhưng có những người trong vô minh mà dần đánh mất đi niềm hạnh phúc ấy mà không hay biết. Vậy để có được một mái âm gia đình hạnh phúc thì phải làm sao? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống lắng nghe và chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay. Câu chuyện thứ nhất Dung, cô bạn thân của tôi đến tiệm làm móng Lúc đang làm móng thì có một cú điện thoại gọi đến Bởi không tiện nghe máy, cô liền bấm nút dành tay Đầu điện thoại kia là một giọng đàn ông truyền đến Đàn ông, alo, em đang ở đâu vậy? Dung, em đang làm móng Đàn ông, ồ, thế một lát em còn có bận việc khác nữa không? Dung, không có, làm móng xong em về nhà luôn Đàn ông, thế thì phiền em giúp anh đem hai chiếc áo khoác vải ni treo trên kệ áo ra ngoài giặt ủi nhé. Cuối tuần đi công tác anh sẽ phải dùng đến chúng. Dung, có phải là một chiếc màu xanh đậm và một chiếc màu cà phê không? Tâm, em biết rồi. Dung, thật vất vả cho em quá, nếu không còn có chuyện gì nữa anh cúp máy trước đây. Cô nhân viên trong tiệm lấy làm tò mò, không nhịn được hỏi Dung, người mới gọi đến là ai vậy? Có phải bạn trai chị không? Dung nói, bạn trai gì chứ, là chồng của chị đó, đều đã kết hôn 10 năm rồi. Cô nhân viên không khỏi giật mình, 10 năm ư. Nhưng theo em được biết, những cặp vợ chồng chung quanh đối với những chuyện như vậy, thường là cầm điện thoại lên liền nói alo, em ở đâu vậy? Hãy mau mau đưa quần áo của anh đi giặt với, anh có việc phải dùng đến nó gấp. Dung cười giải thích, nói, ông chồng này của chị trong cước sống chính là người đàn ông tao nhã lịch sự như vậy không chỉ là với chị thôi đâu, mà đối với bất kỳ ai, trước nay cũng đều giữ thái độ khiêm tốn nhã nhặn như vậy cả. Không chỉ anh ấy như vậy, mà mọi người trong nhà anh ấy cũng đều như vậy. dùng nói, lúc mới quen người ta, chị cũng có chút không quen cho lắm. Khi mà em tiện tay mua chút trái cây, hay giúp họ dọn dẹp nhà cửa, nấu chút đồ ăn cho họ, họ đều luôn sẽ nói, cảm ơn con, chị trên em, nhiều quá, thật là làm phiền con quá, thật là vất vả cho con quá. Về sau, dần dần phát hiện, họ nói chuyện như vậy, vốn không phải là khách sáo xem mình như người ngoài, mà đây chính là thói quen ăn nói của gia đình họ như vậy, không chỉ là đối với con dâu, đối với con trai, thậm chí cả đối với mấy đứa cháu của mình, đều là như vậy cả. Gả cho người đàn ông ăn nói điềm đạm tử tế như vậy, Dung nói, ngày tháng lâu dần, cũng đã phát hiện ra chỗ tốt của nó. Thứ nhất, tính cách của bản thân Dung cũng đã thay đổi hẳn. Ngày trước tính khí nóng nảy bây giờ đối với mọi người đã ôn hòa nhã nhận nhiều hơn. Ngay đến cả người nhà cô cũng đều nói, bây giờ nói chuyện với cô rõ ràng cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn lúc trước. Thứ hai là giữa vợ chồng với nhau căn bản không hề có chuyện cãi nhau. Nhưng vấn đề trong nhà kia có gì là không thể từ từ nói chuyện tử tế mà giải quyết chúng đây. Thứ ba là con cái lớn lên trong gia đình như vậy tính cách cũng năng động cởi mở, nhìn chúng nói chuyện cũng mười phần giống như nho sinh, ở nơi đông người cũng cảm thấy sợ hãi rụt rè, cũng biết cách quan tâm người khác, điểm này thật khiến người nhà cảm thấy vui vẻ yên tâm. Gia đình nếu biết nói chuyện tử tế với nhau, quả thật cảm giác hạnh phúc cũng sẽ nhiều hơn. Câu chuyện thứ hai Còn những gia đình bất hạnh kia, tranh cãi và mâu thuẫn ngày này qua ngày khác, phần nhiều cũng là bắt nguồn bởi không chịu nói chuyện đàng hoàng tử tế với nhau. Vốn dĩ người chồng chỉ là muốn bảo vợ tắt cái đèn, điều tiết độ mệt mỏi của cặp mắt một chút. Nhưng khi vừa mở miệng lại nói thành, em mở nhiều đèn như vậy làm gì? Không phí điện ư, không biết nghĩ cho người khác một chút ư. Vốn dĩ người vợ chỉ là muốn nhắc nhở chồng, bên ngoài trời đang mưa, hãy mau thu dọn quần áo đi. Khi vừa mở miệng ra lại thành ra câu chất vấn, anh chết ở đâu vậy hả? Ngoài trời mưa to vậy mà không biết. Thật chẳng hiểu rốt cuộc là người gì nữa. Vốn dĩ người chồng chỉ muốn nhắc vợ, con đường này đi thẳng sẽ an toàn hơn. Lời nói đến miệng lại trở thành, sao lại tùy tiện đổi đường vậy hả? Bố em muốn chết hả? Nếu xảy ra tai nạn em có chịu trách nhiệm được không? Vốn dĩ người mẹ chỉ là phê bình con trai, thi cử có thể nghiêm túc và cẩn thận hơn. Vừa mở miệng lại thành, cặp mắt này của mày rốt cuộc dùng để làm gì vậy hả? Đuôi mù giống hệt cha của mày vậy. Có thể thấy rõ Cùng là ngữ nghĩa như vậy nếu lấy phương thức lịch sự, ôn hòa, để lại khoảng trống, suy nghĩ cho đối phương mà nói ra, điều nhận được sẽ là cảm kích, quan tâm, chăm sóc và hành động thực tế của đối phương. Và cùng ngữ nghĩa như vậy, nếu lấy phương thức gắt gỏng qua loa, nói cạnh nói khóe, thậm chí tấn công trực diện mà nói ra, điều nhận được sẽ là sự giận dữ, mâu thuẫn thăng cấp và từ chối không hợp tác của đối phương. Không chỉ là giữa vợ chồng với nhau, loại người nêu trên cũng càng dễ phát sinh lời lẽ thị phi với người khác. Tôi vẫn còn nhớ ngày trước từng đọc được vụ án màng chặt đầu kinh hoàng ở trạm xe lửa Vũ Sương, Trung Quốc. Nguyên nhân chỉ là một tô mì đã tăng giá một tệ. Ban đầu, nếu như chủ tiệm nói năng bằng giọng điệu ôn tồn nhã nhận rằng thật sự xin lỗi quý khách quá, bắt đầu dịp Tết bởi nguyên vật liệu tăng giá, tôi đây cũng tăng giá một tệ, vẫn chưa kịp sửa giá trên tấm bảng, mong quý khách bỏ qua cho. Nếu vậy mọi chuyện sẽ êm xuôi tốt đẹp. Nhưng sự thật là ông chủ tiệm này vinh váo lên mặt quát nạt người ta, nói rằng tôi nói bao nhiêu tiền thì là bao nhiêu tiền, ăn không được thì đừng có ăn, xéo lẹ cho ông. Kết quả đụng phải một khách ăn tính khí ngang ngược và bản tính cố chấp giống y như vậy, không ngờ rằng đã mất đi tính mạng. Không chỉ là giữa người trưởng thành, mà trong thế giới của trẻ vị thành niên cũng giống như vậy. Bởi trong nhà có con nhỏ, tôi đặc biệt quan tâm, để ý đến nhiều vụ bạo lực trong nhà trường. Đương nhiên, những đứa trẻ thực hành bạo lực này hơn phân nửa là có vấn đề về tính cách. Nhưng những đứa trẻ không may xem như tình cờ bị kẻ bạo hành nhắm chúng đó, lại đều có đặc điểm chung đánh kinh ngạc. Họ phần nhiều là hành vi kỳ quặc hoặc có cách cư xử khác người. Người lạc đàn là dễ bị tấn công nhất, hoặc là nhát gan sợ sệt hoặc là tự ti cô lập, hoàn toàn không có cầu thông với cha mẹ, hoặc là ngang ngược quá mức hoặc là yếu đuối quá mức hoặc là không biết nói chuyện hoặc là hễ vừa nói chuyện lại chọc giận đối phương. Nói chuyện tử tế với người nhà, người nhận được lợi ích không chỉ là vợ chồng hai bên, mà hơn nữa còn là đứa con vị thành niên của mình. Câu chuyện Câu thứ chuyện ba Mai, cô bạn thân của tôi từ nhỏ đã phải sống trong gia đình thường xuyên cãi vã, vậy nên sau khi cô thành niên rồi, tính tình cũng đặc biệt mẫn cảm. Mai nói, kể từ lúc bản thân cô có ký ức đến nay, bố mẹ tuy yêu thương nhau, nhưng trước nay hầu như chưa bao giờ ngừng cãi vãi với nhau. Những màn quát tháo, chiến tranh lạnh thường xuyên trình diễn, chỉ cần một lời không hợp ý liền trở mặt. Có những lúc một giây trước đó cảm thấy bầu không khí rất ấm áp, một giây sau lập tức thay đổi phát 180 độ. Vậy nên tính cách của cô đặc biệt yếu đuối, trong tâm lúc nào cũng phải dè dặt thận trọng, tùy mặt gửi lời, sống trong nơm nớp lo sợ, sợ rằng hễ không chú ý sẽ phải rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hơn nữa sau khi cô lớn lên rồi, cách nói chuyện cũng giống như sao chép lại y chang cách thức của người nhà. Rõ ràng là bầu không khí tốt đẹp, trong tâm là cách nghĩ mang theo ý tốt, nhưng lời đến cửa miệng lại chuyển sang một cách nói khác, khiến cho mọi người xung quanh cụt hứng bỏ đi. Cô sau khi kết hôn, không tránh khỏi phát sinh mâu thuẫn với chồng. Một lần nọ, trong lúc lớn tiếng với chồng, nhìn thấy đứa con gái ở bên cạnh sợ đến nức nở khóc hòa lên, cô bỗng nhớ lại hồi ức đau khổ lúc nhỏ của mình, Thế là bèn hạ quyết tâm thay đổi hoàn toàn cách nói năng của mình, không để cho con gái phải dẫm lên vết xe đổ của mẹ nó nữa. Điều may mắn là không chỉ mối quan hệ giữa cô và chồng đã có được cải thiện rõ rệt, mà cô con gái của cô hiện giờ cũng ngày càng trở nên hồn nhiên vô tư hơn, thậm chí ngay đến cả phong thái cũng yểu điệu dịu dàng hơn so với trước. Lời nói của chúng ta dường như đang ngầm ra hiệu cho ngôn ngữ tay chân, hơn nữa còn ảnh hưởng đến môi trường xung quanh một cách không nhận thức được. Khi nói chuyện lịch sự lễ phép, ôn tồn điềm đạm, ngôn ngữ cơ thể cũng sẽ theo đó mà tao nhã đẹp đẽ hẳn lên. Trong việc đối nhân xử thế cũng sẽ chu toàn hơn, cũng sẽ dễ dàng có được phản hồi tích cực từ mọi người xung quanh. Còn khi nói chuyện thô lỗ ngang ngược, ngôn ngữ cơ thể cũng sẽ theo đó mà hống hách ngang ngược, làm người hành xử cũng sẽ càng cố chấp ngang ngược, khiến cho mọi người xa lánh chán ghét. Hạnh phúc thực ra không phải là điều gì quá to tát, nó được đong đếm bằng một lời nói nặng nề hay nhẹ nhàng mà chúng ta dành cho nhau hàng ngày. Nếu một ngày bạn chỉ nghe thấy lời dễ chịu thì đảm bảo đó là một ngày đầy hạnh phúc. Nhưng để có được ngày như thế, bạn phải là người đầu tiên cho đi. Lời nói thực sự không phải là gió bay, nó có thể gây ra báo tố hay làm mắt lành tâm hồn và trái tim ai đó, tùy thuộc vào ngữ khí, tâm thái của bạn. Trong một gia đình thì chính là vì nó mà hạnh phúc hay bất hạnh. Có siêu xe, nhà lầu, mà ngày ngày nói với nhau bằng những lời cộc cằn, cay nghiệt, bằng oán hận, trách móc, đổ lỗi thì không có chút chi hạnh phúc. Mà ăn cơm mắm, dưa cả, nhưng có thể nói với nhau bằng lời nhẹ nhàng, yêu thương thì hạnh phúc vẫn đủ đầy trọn vẹn. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện. Thế nào là nhà, thế nào là vợ chồng? Dù bạn đã kết hôn hay chưa cũng nên lắng nghe và suy ngẫm một lần nhà chính là nơi mà toàn bộ tình cảm trong gia đình được gắn kết với nhau. Và vợ chồng giống như hai nửa của một quả cầu, thiếu một nửa thì không thể lăn tròn. Nhà là nơi để yêu thương, chứ không phải là nơi để giảng lý. Nhà cần phải là nơi yên bình, chứ không phải là nơi tranh cãi mãi không thôi. Nhà cần có sự chân thành, chứ không nên giả tạo. Nhà cần được tự do, chứ không nên ép buộc. Trong nhà nếu đầy ắp quan tâm, đầy ắp bao dung và nhường nhịn đó sẽ là mái nhà hạnh phúc nhà không phải là một khái niệm giản đơn. Nhà xã hội học nói, nhà là tế bào của xã hội. Nhà hôn nhân học nói, nhà là thế giới của hai người nương tựa vào nhau. Vậy rốt cuộc, thế nào mới đích thực là nhà? Có câu chuyện kể rằng, một vị doanh nhân giàu có nọ say rượu nằm lướt khướt trên vỉa hè cách tòa biệt thự của ông không xa. Bảo vệ dìu ông dậy, nói rằng, ông chủ, hãy để tôi dìu ông về nhà. Vị doanh nhân hội lại người bảo vệ, nhà ư, Nhà của tôi ở đâu đây? Anh có thể dìu tôi về nhà được ư? Người bảo vệ bối rối, chỉ về phía căn biệt thự cách đó không xa, nói đó không phải là nhà của ông sao? Vị doanh nhân kia chi tay vào tim mình, lại chỉ về căn biệt thự lộng lẫy và trả lời rằng đó không phải là nhà tôi, đó chỉ là phòng ốc của tôi mà thôi. Nhà không phải là phòng ốc, không phải là tivi, không phải là cái tủ lạnh, cũng không phải là khoảng không gian do vật chất xây đắp nên Vật chất phong phú dĩ nhiên có thể mang đến cho chúng ta một chút tiện nghi, nhưng đó chỉ là thứ vụt qua trong nháy mắt. Thử nghĩ, nếu trong không gian đó tràn đầy ấm ức, bạo lực và chiến tranh lạnh, cùng nhà mà dường như khác ngõ, bằng mặt mà lại không bằng lòng, thì nhà lúc này sẽ không còn là nhà nữa mà trở thành một bãi chiến trường. Xe hơi chẳng qua cũng chỉ là một vật trang trí của bãi chiến trường ấy mà thôi. Khó trách rất nhiều người giàu có lại thường hay đánh chống làng rằng tôi nghèo đến nỗi chỉ còn lại mũi tiền. Nhà là nơi vợ chồng thương yêu chăm sóc cho nhau. Có tình cảm chân thật thì nhà sẽ thăng hoa lên thành sức mạnh nâng đỡ tinh thần. Nhà là nơi tụ hợp của tình yêu. Nhìn khắp thiên hạ, nhà đều là vì tình yêu mà hình thành, lại cũng vì không có tình yêu mà sớm ngày tan rã. Nhà là bến tàu của tình cảm, là cái nôi để trưởng thành, là chỗ trú ngụ của linh hồn, là khu vườn vui vẻ khiến bản thân được là chính mình. Nhà chính là nơi mà toàn bộ tình cảm trong gia đình được gắn kết với nhau. Khi có được nó, thì thấy tất cả đều bình thường như cơm áo gạo tiền. Nhưng một khi đã đánh mất nó rồi, thì tìm thế nào cũng không tìm lại được nữa. Không có sự hài hòa trong gia đình thì sẽ không có sự ổn định trong xã hội, không có bình an trong gia đình cũng không có trật tự trong xã hội. Vậy nên nói, gia hòa vạn sự hưng. Vợ chồng giống như hai nửa của một quả cầu, thiếu một nửa thì không thể lăn tròn, Vợ chồng cũng được ví như hai bàn chân, nếu muốn đứng vững, nếu muốn đi xa, ai ai cũng không rời xa ai được. Vậy thì vợ chồng phải chung sống thế nào mới có thể khiến gia đình hòa thuận? Giữa vợ chồng cần phải có sự thấu hiểu, tin tưởng, tôn trọng và khoan dung cho nhau. Cũng giống như nắm giữ cát trong tay, nếu siết tay càng chặt thì cát sẽ chảy ra càng nhanh, nhưng nếu ta mở lòng bàn tay, nắm cát sẽ yên vị ở đó. Đàn ông là triết học, phụ nữ là thơ ca, triết học mà không có thơ ca thì rất khô khan, còn thơ ca mà không có triết học lại trở thành nông cạn. Triết học là lý tính, còn thơ ca là cảm tính. Người đàn ông nếu muốn đọc hiểu thơ ca thì cần phải làm rõ triết học của bản thân. Người phụ nữ nếu muốn cảm ngộ được triết học thì trước hết cần phải hiểu rõ bài thơ của đời mình. Triết học có bề sâu cộng thêm thơ ca với vần vị thích đáng mới có được sự cộng hưởng hài hòa. Vậy nên thứ tốt nhất không nhất định phù hợp với bạn còn thứ phù hợp với bạn mới là điều tốt nhất. Người vợ hiền đức là tài sản quý báu nhất trong gia đình. Hiền đức của người phụ nữ trước hết là lý trí, kế đó là dịu dàng. Người phụ nữ ngốc nghếch cho rằng hiền đức là chịu thiệt thòi, còn người phụ nữ thông minh lại cho rằng hiền đức chính là báu vật. Người phụ nữ thông minh thường hay rát vàng lên mặt chồng, còn người phụ nữ ngốc nghếch lại hay bôi trò chát chấu lên mặt đối phương. Vậy nên, người vợ mà xem thường chồng là bi kịch sâu sắc nhất trong gia đình. Làm sao để luôn gìn giữ được mối quan hệ hòa ái giữa vợ và chồng? Cổ ngữ có câu, trăm năm mới đặng chung thuyền, ngàn năm mới đặng nên duyên vợ chồng. Quan hệ vợ chồng lý tưởng nhất là thân mật nhưng có khoảng cách thích hợp, là thẳng thắn nhưng có giữ lại phần nào riêng tư, dẫu là hai người quyến luyến, thì mỗi người vẫn cần có khoảng trời riêng của mình. Cho một người điều quan trọng không phải là thể non hẹn biển hay nói những lời đường mật có cánh, mà là thông qua những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống mà thể hiện ra tình cảm bạn dành cho người ấy đó chính là mật mã của tình yêu. Bí quyết để có thể chung sống lâu dài với người bạn đời là từ bỏ ý nghĩ thay đổi đối phương. Vì sự bền vững trong tình yêu, vì sự lý tưởng trong hôn nhân mỹ mãn thì người vợ cần phải biết lấy lòng chồng và người chồng cũng cần phải biết lấy lòng vợ. Còn về lấy lòng như thế nào, đó lại là thứ nghệ thuật cao siêu trong hôn nhân, ta nên nửa mắt mở, nửa mắt nhắm. Thiên hạ không có ai là thập toàn thập mỹ. Nếu như mắt mở quá lâu, hoặc dùng kính lúc xăm soi quá kỹ, e rằng ngay cả trên thân Thượng Đế cũng đều có thể mới ra khuyết điểm. Trong cuộc sống vợ chồng, điều đáng quý nhất không gì hơn là sự chân thành, tin tưởng và quan tâm. Trong hôn nhân, vợ chồng nên tôn trọng cá tính và sở thích riêng của mỗi người. Còn như cho rằng hai người có cùng ý nghĩ như nhau, phán đoán như nhau, ước muốn như nhau, thì đó là ảo tưởng hoang đường nhất. Gia đình hòa thuận, mỗi cặp vợ chồng ít nhất có được một người biết làm kẻ ngốc. Vợ chồng cũng giống như dây đàn, có thể rung động du dương trong cùng một âm luật, nhưng đôi bên lại độc lập riêng mình. Một cặp vợ chồng xứng đôi là cả hai cùng bên nhau vượt qua mọi sóng gió. Khi cùng nhau trải qua những tháng ngày gian khổ, thì họ hạnh phúc hơn nhiều so với một đôi vợ chồng có được toàn bộ thế giới nhưng lại lục đục mãi không ngừng tình yêu có thể tách rời ra khỏi cuộc sống để mà đàm luận. Nhưng hôn nhân thì không, bản thân hôn nhân chính là cuộc sống. Hôn nhân là sự khổ tâm một cách dễ chịu và quan hệ vợ chồng lại là sự hồ đồ khó kiếm hiếm gặp. Nếu một trong hai người không có ai muốn làm kẻ hồ đồ, thì gia đình ấy sẽ mãi mãi không có được một ngày bình yên. Tolstoy Tùng nói rằng, những gia đình hạnh phúc thì tương tự như nhau. Nhưng gia đình bất hạnh thì mỗi nhà mỗi cảnh, hôn nhân cũng giống như tách trà. Lần trà thứ nhất giống như tình yêu, đậm đặc và ngọt ngào hương thơm. Lần trà thứ hai giống như tân hôn, mùi vị tươi mát lay động lòng người. Lần trà thứ ba thì giống như sau tháng ngày trong mật, nhàn nhạt và lãnh đạm vô tình. Đó chính là lúc cần giữ tâm bình lặng mà nhâm nhi thì mới có thể lĩnh ngộ được niềm vui thật sự. Ngày nay, hiện tượng ly hôn giống như một căn bệnh phổ biến của thời đại, lúc nghèo thì muốn bình an, lúc giàu thì muốn biến đổi. Hôn nhân không có tình yêu thì không thể bền vững, mà hôn nhân chỉ dựa vào tình yêu cũng không thể bền chặt, bởi tình yêu là thứ không ổn định, thời gian và khoảng cách có thể khiến tình yêu phai nhạt, cũng có thể giúp tình yêu mặn nồng. Người phụ nữ dù có kém cỏi hơn cũng muốn tìm được một người chồng ưu tú. Người đàn ông dù có kém cỏi hơn cũng muốn tìm được một người vợ tuyệt vời. Vậy nên, hôn nhân luôn mang trong nó điều tiếc nuối mãi mãi, Người trẻ tuổi thời nay không hiểu cuộc sống vợ chồng, khi mới yêu đương đã vội vàng đi đến hôn nhân, sau khi kết hôn lại xem hôn nhân thành như tình yêu. Nhưng tình yêu không bao gồm hôn nhân, còn hôn nhân lại chứa đựng cả tình yêu trong đó. Hôn nhân có lẽ chính là trưởng thành trong khó khăn trở ngại. Đến cuối cùng, tình yêu phần nhiều đã chuyển hóa thành tình thương, tình thân. Hai người có thể đi đến cuối đời là cả một quá trình lâu dài, ba tuần tìm hiểu, ba tháng yêu nhau, ba năm tranh cãi, và 30 năm nhường nhịn lẫn nhau. Bởi vậy, hôn nhân là kết thúc của tuổi thanh xuân và là điểm bắt đầu của đời người trưởng thành. Đời người chính là quá trình tìm kiếm, một đời của mỗi người đều phải tìm được bốn người, bản thân mình, người yêu thương bạn nhất, người mà bạn yêu nhất và người chung sống với bạn đến trọn đời. Thảo Dược Bình Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng nhất –